Thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Đức Phật di lạc ra đời đều được giải thoát ra khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật Đức Phật thọ ký. Bây giờ hóa thân địa tạng Bồ Tát hiệp chung lại một hình rơi đại thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng từ thời kiếp lâu xa đến nay con nhờ đức thế tôn tiếp độ rất dìu làm cho con có được thần lực chẳng thể nghĩ bản đầy đủ trí huệ rộng lớn con phân hiện thân hình ra cùng khắp trong nghìn muôn đức hàng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hắn phòng sinh tử hưởng vui niết bàn những chúng sinh nào ở nơi phật pháp chỉ làm việc lành chừng bằng sợi lông giọt nước hạt cát mãi bụi cho đến chừng máy, máy lông tóc con đều độ thoát lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lớn Cúi mong Đức Như Lai chớ mình những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ về những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật ba lần như thế, lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hai thay hai thay. ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ thời kiếp lô xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn độ thoát tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát ha ha ha, 满心我的所哈。